Rồi, xin mời các Phật tử vào đây nhá. À, Rồi. Ngồi ạ. À, mời các Phật tử vào đây ngồi xá à, chào sư phụ. Dạ, mô Phật con xin kính bạch sư phụ. Ừ. Sư phụ chào tất cả các Phật tử. Các con ngồi đây, con ngồi đây đi, ngồi đây. Ừ. ừ. Thế là các con là ở ở đâu? Dạ mô Phật ạ, con kính bạch sư phụ là các con ở Nghệ An. Nghệ dạ. An dạ. À, à, ở Việt Nam Nghệ An thì dạ. các cả con ở huyện Quỳnh Lưu xã Quỳnh Lưu. thuộc xã Quỳnh Nghĩa huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ à, An thì Quỳnh Nghĩa, Quỳnh nhân Lưu, duyên thì dạ, dạ nhân duyên ngày hôm mai ngày tu bà con trai thì à. hôm nay cả con ra chùa Bao Vàng à. thì để giờ lễ tu bạc con trai ngày mai à. thì hôm nay à, chúng con ra đây thì cùng để là tri ân sư phụ và à. đại tăng chùa Bao Vàng cùng câu lạc bộ Phúc Vàng ừ. Dạ. Ừ. vừa ra dự tu dạ. em vừa tri ân thế là dạ. có cái gì mà tri ân sư phụ với đại dạ. tăng nào kể dạ. cho sư phụ nghe con cùng uh, à, kính bạch sư phụ uh, về cái sự việc của gia đình nhà con à. con là bùi văn ngọ pháp danh trị đức khang bùi văn ngọ dạ à. pháp danh trị tam bảo rồi à dạ con quy y tam bảo năm 2018 ừ. Ừ. pháp danh là gì cơ pháp danh con là trị đức khang trị đức dạ. khang dạ, ừ. dạ thì con uh, đến nay thì thuộc uh, đương tựa Ờ, là đào tràng Trúc Đạt con cũng là phó đào tràng Trúc Đạt và ban quản chúng của đào tràng Trúc Đạt thêm à. dạ ừ, ừ. nương tựa câu lạc bộ quốc hoàng và chú cũng đại tăng thì ừ. hôm nay thì con cũng ra bạch và cũng xin tiền sư phụ về cái thời gian vừa qua thì ừ. gia đình của con thì cũng có một đứa con trai sinh vào ngày 28 tháng 7 ừ. năm 2017 âm lịch ừ. thì qua sự việc thì con của con sinh ra thì vào cùng được cân thì ba cân bảy thì nặng cũng bình thường ừ. và là cũng vẫn là da dẻ hồng hào của u ám nhưng mà sau gần được 15 ngày thì con trai của con thì các con phát hiện rằng là con của con không lên cân ừ. thì các con cũng đưa vào bệnh viện sản nhi nghệ an thì ừ. khám thì bác sĩ nói rằng là con của con thiếu máu thì máu. họ cũng bù các cái thuốc bổ ừ. thì sau quá trình thì các con về cùng cho cháu uống nhưng cùng không phải lên cân thì đến cháu uống thêm các cái thuốc ấy. dạ cái thuốc bổ nhưng mà sau là dạ sau được gần 2 tháng thì vào ngày 24 tháng 10 ừ. thì cả con cùng gia đình con thì cùng đưa con của con là ra bệnh viện nhi trung ương hà nội ấy, ừ. Ừ. khám thì buổi đầu tiên khám thì bác sĩ nói rằng là con của con là thiếu máu kali amumin nhưng mà lời khám đến trưa siêu âm thì cũng có cái chẩn đoán là nghi rằng cháu bị tắc ruột ừ. nhưng mà sau đó là để lại lưu trữ lại đến chiều để cho vào nhập viện thì bác sĩ cũng nói rằng thì để đây để tìm cái nguyên nhân như thế nào mà lấy cháu không lên cân không lên cân dạ mà cháu sinh ra cùng ba cân bảy cũng ủ ám sinh thường ừ. mẹ sinh thường ừ. thì trên cái nội dung như vậy thì trong quá trình thì con của con ốm thì lần đầu tiên ra là bác sĩ nói rằng là ở một tháng thôi ừ. ừ. gia đình con cùng à, cùng lo lắm bệnh viện nhi trung ương trung ương hả dạ đến khi điều trị mài đến 76 ngày được về ừ. thì nhân viên về thì các con cùng bạch sư phụ ừ. cho được à, thầy Bảo Thành về ừ. chủ trì ở ừ. ừ. chùa Đế Thích yeah. Dạ. thì trong lúc đó thì các con cùng ừ. chưa biết gì về Phật pháp đâu ừ. mà con là người nói thật ra là ương bướng nói về chuyện chùa chiền rồi đi bỏ đi toán là con rất là bướng à, dạ à? <laughs> con không tin bởi vì con cả con là người đi cũng đi làm ăn nên không tin về cái việc đó là, dạ sinh năm bao nhiêu con sinh năm 78 tám. À, dạ. con con ngựa thật <laughs> dạ. xong bắt đầu là cùng thầy Bảo Thành là cùng cho con là đầu tiên là thầy Việt vô giấy để hướng dẫn cho bài về khấn khấn bảy lần xong bắt đầu tùng kinh nhân quả ba đời ừ. thì cả con cùng về cùng tùng tùng đến khi là, là đến cháu là được 11 à, gọi là ngày 11 tháng giêng của năm 2018 á, là cháu được về thì sau đó là được về được một tuần thôi lại đi Việt đi Việt ở mãi đến 36 ngày ừ. 36 ngày được về là xong thầy nhân duyên thầy bảo thành về là truyền giới ừ. bạn con trai tại chúa để thích thì thầy nói bồng con ra đây để cho thầy sơ quy cho cháu ừ cái nhân duyên thì cũng bồng ra sơ quy thì từ đó thì cháu cũng tạm ổn được một thời gian ngần ngắn ừ. nhưng sau đó lại cháu là lại nặng bệnh thì bác sĩ có kêu gia đình là đưa con của con đi ra xuất gọi là trả trả viện ra về sự sống là bác sĩ thì không nói với gia đình con nhưng nói về người trong phòng là lời con của con chỉ có sự sống một phần trăm thôi wow chỉ có một phần trăm là sự sống còn rồi chín mươi chín phần trăm là dạ dạ mà nói với người nhà thôi dạ thì sau đó là bác sĩ nói trong nhà dạ sự sống thôi dạ. rất là rất khó đến khi là gia đình con cùng điền về nhà thì là người thì ra chùa đi cầu ừ. người thì đi ra để đưa cháu về thì trong hai phương án nếu như cầu được cái thì cháu sống của, dạ. của cháu lúc ấy là chắc nó gầy lắm rồi dạ dạ ảnh của cháu thì con cũng có trong điện thoại dạ, à, đâu, cho, dạ. Cho, cho, cho xem nào À, tức là từ lúc cháu 3 cân 7 dạ mà sụt xuống còn có trong ngoài 3 cân thôi à, nó không nó không tiêu hóa được mà coi, dạ. coi như là bệnh viện thì kết luận nó rất nhiều nguyên nhân và dạ rất rất, là, là nhiều thiếu nguyên máu nhân. lúc thì là thiếu bị tắc ruột không dạ. ừ. rồi lại kết luận là cháu là bị ờ, thực quản ngắn nhưng mà bác sĩ mổ ra thăm dò để biết cái bệnh của cháu nhưng cũng không biết được cái bệnh gì ừ đến mức là mổ đầu tiên là mổ nồi soi ra thăm dò coi cháu bị cái bệnh gì trong cái bộ phận tiêu hóa tiêu hóa nhưng mà mổ ra cũng không biết là cháu bị mắc cái bệnh gì đầu tiên là mổ nồi soi thôi không biết bệnh gì lại mổ banh mổ banh thì bác sĩ nói có lẽ cái thực quản ngắn nhưng đóng cái thực quản vào cũng không lên cân mà con bạch sư phụ là cùng là hẳn cả đi ngoài bụng hơi trướng đến rồi mà gia đình con phải dùng cái thụt thảo dạ ừ. Ừ. Đó, cho, cho dạ, sư phụ vâng. xem cái ảnh của cháu nào. Khổ thế đấy. Bé tí mà đã phải mổ như thế rồi đấy còn. Dạ, bác sư phụ là cái ảnh cái lúc cháu đứng nằm viện đó. À, cháu nằm viện đây. Dạ. À, lúc này thấy nó cũng gầy rồi đây này. Cái lúc này chỉ có trong ngoài 3 cân thôi. À, đấy, gầy vêu va hết cả lên này. Xinh quá. Ôi giời. Ừ. Gầy quá. Này này, cái này gầy quá, này gầy nó gầy này hốc hóp hết cả má vào đây này dạ. con bạch chỗ phù là có cái ảnh bây giờ hiện tại bây giờ ừ. là con của con là đây <laughs> đây rồi dạ đây, ảnh đây. đây này đây các con này ảnh cháu đây con ảnh lúc trước ở bệnh viện này nó gầy hốc hác thế này cơ mà này. Dạ. này tóc hết rồi đấy bây giờ lên này rồi <laughs> trông không nhận ra nữa nhỉ <laughs> thì uh, trong cái quá trình thì uh, thầy uh, chủ trì thầy bảo thành à. về uh, cho chúng con được uh, tùng kinh thì đến ngày mùng 6 tháng 6 ừ. thì đủ duyên thì thầy con gia đình con ừ. thì thịnh được thầy bảo thành về nhà ừ. làm lễ ừ. thì cầu an ừ. rồi ừ, cầu siêu cho hương linh gia tiên tiền tổ an gia ừ. tại chỗ của đất ở ừ. ừ. thì xong quá trình thì trước khi chưa vào thời khóa thì có ừ. thầy bảo thành có à, hướng dẫn cho gia đình con và chia sẻ như thế này nếu như thầy làm lễ cầu an cho cháu nếu trong bộ 9 ngày nếu như cháu được tuyển chuyện tốt thì là à, cứ làm để cho cháu khỏe mạnh còn nếu như trong 49 ngày nếu như sức khỏe của cháu mà suy kiệt đi thì thầy sẽ làm à, cái bài khác để cho ừ. kịp sau cháu được sinh tái sinh về làm con của gia đình con thì cái này thì con cũng rất là tán thán bởi vì nói thật ra là không phải là gia đình con thấy là cái lúc con ốm mà muốn bỏ con đi đâu mà cái tâm vợ chồng thế nào cũng muốn giữ con nhưng mà được đại đức hướng dẫn như vậy thì gia đình chúng con cũng là ừ. tri ân và gia đình chúng con cũng đậm mãn nguyện được cái lời chia sẻ của quý thầy ừ, ừ. thì xong quá trình thì thầy làm lễ xong thì tầm vào một thời gian thì thầy về chùa bao Vàng thầy tu tập thì thầy nhập thất thì xong thầy về chùa thầy có hỏi con về tình hình của cháu thì trong lúc thì thầy bảo thành cùng cũng quan tâm lắm ừ. thì thầy có con cũng có bạch với thầy thì thầy nói rằng là gia đình con có phúc thì cũng được như vậy thì đúng là con cũng xin tri ân sư phụ đại thăng chúa Bảo vàng thì ừ. trên câu chuyện vào sáng 11 là được đủ cái nhân duyên là thầy bảo hòa ừ. để về truyền giới tài tại chùa để thích ừ. thì hôm đó thì nói thật ra con của con ăn sữa có tháng 5 6 triệu không lên cân ừ. đến nồi như vậy thì thầy bảo hòa có hướng dẫn với con là bây giờ gia đình không phải ăn sữa nữa mà chỉ ăn chầu trắng thôi bỏ vào muối thôi thì thầy bảo hòa nói là trong cái chảo là rất là nhiều chất đó. thì xong đó là con cùng gia đình con cùng vâng lời nhưng mà cũng phải cho ăn sữa bởi vì con của con thì chỉ có trong ngoài bốn cân thôi mà bây giờ bỏ sữa đi thì sợ người ngoài người ta lại thị phi ừ. cho nên chúng gia đình con cùng cho ăn sữa lồn cháo ừ. thì cái lên cân cũng không lên cân ừ. được thì sau đó vào tháng 2 của năm 2019 ừ. thì gia đình chúng con ừ, bàn với chồng bạn với chắc thì là thôi tao vâng lời thầy thì bây giờ ta không cho ăn sữa nữa nhưng sữa tao vẫn cứ để trên đồ giường và trên tủ đó thì ai vào vùng có thảy sữa thì người ta đều phải nói cái điều thị phi về bố mẹ ra đều là không cho con ăn đó. thì được cái tháng đầu tiên là đúng là con của con là lên được gần 7 lạng ăn cháo trắng thôi cháo chỉ bỏ mấy hột muối thôi rồi là sang tháng tháng hai lên được vượt gần một cân bảy à, thì gia đình và anh em ai cùng bừng đến khi đó con mới nói rằng con của con không ăn sữa nữa cái <laughs> là mọi người mới tin à. đó thì từ đó thì đi đến bây giờ thì con khi nào cũng mang ơn là ba ngôi tam bảo và ừ. sư phụ đã cho chúng con được một quỷ thầy ừ. được đức như vậy thì ừ. nói thật ra là chúng con là rất thì tri ân bởi vì nói có quỷ thầy cái nữa các con mới bớt khổ được chứ còn không nếu như không có quỷ thầy về thì riêng gia đình con một rất nhiều gia đình rất khổ bởi vì các con nói thật ra trong cái khu vực huyện thì cũng nhiều chùa nhưng mà mỗi chùa tu có một uh, học khác cho nên là các con thì cái vùng các con là bây giờ cũng được rất là nhiều chuyện người chuyện nghiệp ừ. kể cả ừ. các cái huyện Quỳnh Lưu và tỉnh Nghệ ừ. An ừ. cái đó thì chúng con cũng xin là tri ân cũng được sư ừ. phụ và đại dạ. tăng thì ừ. cũng uh, thành thật như vậy thì gia đình cũng có rồi ờ. dạ, thế thì sư phụ cũng rất hoan hỉ nhé hôm nay là gia đình nhà chú ngọ ra đây để vừa là tham dự khóa tu bắt con trai thứ hai nữa là ra để tạ ơn tam bảo tạ ơn chư tăng đã hướng dẫn cho gia đình có cái chương trình tu tập dạ. thế mà theo như cảm nhận của gia đình thì chính nhờ sự tu tập ấy dạ. mà con trai của chú và vâng, cháu nó được chuyển hóa cái nghiệp bệnh Đấy, cháu bé thì khi sinh ra là ba cân bảy thì không phải là nhỏ nhưng mà sau đó thì cứ không lớn lên được ờ, ăn mà không không có tiêu hóa rồi đi khám bệnh thì bệnh viện kết luận cháu là bị cái bệnh về máu thế có chỗ có bệnh viện ấy, ra cả bệnh viện nhi trung ương thì lại kết luận là cháu là về bị tắc ruột thế thế rồi thì có chỗ thì lại nói là cháu nó bị cái bệnh thiếu cái chất gì đấy dạ. ừ. thế và và sau khi điều trị ở đó cũng rất là dài ngày bảy mấy ngày à bảy lần ngày. lần đầu tiên là bảy sáu ngày 7, còn ngày. về được hai ba ngày lại đi lần về nhiều nhất thì được một tuần này quay lại thế nhưng mà cháu đều không có cái sự chuyển biến thế rồi đã phải mổ mổ nội soi rồi lại mổ mổ phanh rất là sợ đấy bé như thế mà phải mổ cũng không tìm ra cái bệnh gì cả rồi lại nghĩ là cháu bị ngắn thực quản ngắn thực quản là cái đoạn đoạn này này Đấy. thế thì cuối cùng cũng lại không phải thế, thế và sau đó thì uh, gia đình đã cho cháu về và bác sĩ thì nói với những người trong phòng là trường hợp của cháu là cái cái cái sự sống chỉ còn có một phần trăm thôi tức là như vậy là 99% là chết đấy thế thì đúng là cái sự hy vọng rất là ít đúng không ừ, thế cho nên là ra bệnh viện là quyết định cho cháu về thế nhưng mà khi chú về thì với cái lòng ờ, thương con yêu thương con và và rất là quyết tâm để để dành lại sự sống cho con thì gia đình chú rồi ờ, cả chắc là cả nhà đúng không đi lễ bái đi khấn cầu thế rồi đi ra chùa để cầu đúng không thế và cũng rất là duyên là được ờ, đại đức bảo thành của chùa cũng hướng dẫn cho cái phương pháp tu tập rồi tụng kinh để hóa giải oan gia thế thì ờ, từ sau đó đấy sau đó thì là thấy cháu là có sự chuyển hóa à, chuyển hóa rồi sau đó lại lại đức bảo hòa và hướng dẫn nữa à, tu tập rồi không những thế có khi là còn bảo cháu bỏ sữa mà lại ăn cháo trắng <laughs> thế mà rồi cháu lại lên cân đấy và vừa nãy thì sư phụ được xem cái ảnh của cháu rồi lúc bệnh và cái lúc mà bây giờ là khác nhau rất nhiều bây giờ cháu thấy nó nó khỏe lên nhiều và mập lên bây giờ khi phải được uh, Dạ cháu hôm nay được ừ, trong ngoài 13 cân rồi. 13 cân rồi. <laughs> Thế là được được như vậy là được uh, mấy tuổi nhỉ? Tính ra là 3 năm rưỡi tròn thầy ạ. 3 năm rưỡi là 13 cân trông là trông khỏe lên. Rồi. Đấy, thế thì uh, gia đình của chú Ngọ hôm nay là ra để tạ ơn Tam Bảo, tạ ơn Chư Tăng nhé. Thế thì uh, gia đình thì tin là có cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp Ờ, tại vì thực sự là bác sĩ bệnh viện đã kết luận là sự sống chỉ còn có một phần trăm thì tức là gần như là bệnh viện cũng bó tay rồi. Đó. Thì bây giờ chỉ còn trông chờ vào mỗi cái gọi là rời Phật tâm linh độ cho thôi. Ờ, thế và gia đình đã về tu tập theo cái chương trình hướng dẫn của của chùa mà các đại đức ờ, nhà mình đã hướng dẫn tụng kinh rồi làm phước để hóa giải oan gia trái chủ thì tất nhiên thì à, nó cũng không phải là một cái nó chuyển hóa được ngay thầy nghĩ là nó phải có thời gian cho nên là như chú ngọ chú nói là đúng nó phải có một cái khoảng thời gian thế rồi nó mới có sự chuyển hóa cái này tức là oan gia trái chủ có thể nó tác động nó khiến cho cơ thể cháu không thể tiếp nhận được cái dinh dưỡng còn mà có thể vẫn ăn nên sư phụ nói cho chú ngọ và cho tất cả các phật tử biết là ở ờ, chùa đã từng chứng kiến những cái cái sự việc có những người người ta bị ma nhập người ta ăn rất là nhiều mà ăn bao nhiêu vẫn thấy đói không hiểu là thức ăn ăn vào nó đi đâu mà họ có phải ăn xong họ đi đi vệ sinh ngay đâu đi đại tiện đâu họ ăn như đúng người ta gọi là ăn như ma đói ăn rất là nhiều ăn nhiều lắm ấy có thể là nếu tính ra phải ăn bằng ba người bình thường ăn ba bốn người bình thường ăn chứ không phải ít đấy chùa mình đã chứng kiến cái trường hợp có một cái cái cái cái người này bị vong nó nhập vào và họ đòi ăn đến như thế mà ăn xong thế rồi vẫn thấy đói thấy bụng họ cũng chẳng to lên thế thì thầy mới biết là chính là cái loại quỷ đói ma đói này nó tác động nó vào là nó lấy hết năng lượng đi à, cho nên thức ăn của mình vào thì nó biến thành năng lượng mà nó biến nó bằng hết để nó nó vào nó lấy đi thì cái người ăn thì vẫn đói và ăn xong tí nữa mà khi cái vòng nó xuất ra rồi ấy, thì người vẫn đói bình thường <laughs> đấy vẫn đói nó rất là lạ đấy và và cái hồi mà hồi mà sư phụ mới về cái chùa này này thì có một cái người ở trong vàng danh cái người này ấy, đúng thực là người ta thì đã chết rồi đấy thế nhưng mà bị một cái cái cái cái cái cái vong quỷ nó nhập vào thế và nó đã khiến cho cái chú này giống như là sống lại thế cho nên các cụ nhà tang ngày xưa bảo gọi là quỷ nhập tràng tức là người thực sự đã chết nhưng sau đó quỷ nó nhập vào nó mượn cái xác này để nó ăn uống thế và đến đến đêm ấy là cái chú này này cái chú mà đúng ra thì là sau này mình biết là chết rồi đấy thì đến đêm là chú bệnh rất là nặng nhưng mà đến đêm là chú dậy chú đi chú ra chú bắt gà bắt gà và chú xé gà chú ăn sống ăn sống cả lông lá đấy luôn thế xong rồi ban ngày lại chui vào cái cái phòng cái nằm thế đến lúc gia đình ra đây bạch với thầy bạch thầy mà mà ở nhà nó đã biết rồi ra đây gia đình đi lén ra đây bạch thầy mà ở nhà nó đã biết đã nói là hôm nay mày đi cho người ra về để bắt tao đây à? thế mà thế đến khi và sau đó thì ừ, thầy mới cho các sư đến để làm lễ thế thì mới đến mới gần đến nhà thôi thì ở ở trong là cái xác ấy chết luôn rồi mà khi chết ừ, tức là tắc thở đấy không thở nữa thì cái mùi thối nó đã bốc ra hết rồi tức là người này nó đã thối rồi gần như bên trong nó đã ung hết rồi đó thế thì cái ý là thầy mới chứng kiến là có những cái loại quỷ nó có thể nhập vào cái xác cái người mới có thể mới chết và nó mượn cái xác ấy để nó làm sống lại và để nó nó ăn uống nó thọ hưởng à, đấy là một cái loại quỷ mà một loại quỷ một quỷ đói nó khủng khiếp như vậy nó dựng một cái xác mới chết lên để nó làm cho sống lại vẫn còn sống được thêm mấy ngày nữa để mà ăn để mà uống để mà này khác để thụ hưởng đấy nhưng mà đến khi mà nhà chùa mình đến làm lễ cái đám tang đấy thì cũng khủng khiếp nữa cái mùi thối nó bốc ra thực ra là cái xác đã chết mấy ngày bốc ra nó giống như ủng hết rồi rất là nguy hiểm đấy thế thì ở đây thì thầy nói là cái chuyện ý là chuyện oan gia trái chủ về phần tâm linh đấy thế thì có thể có những cái phần như thế nó tác động vào cháu nó nó oan gia chủ cháu nó lấy cái năng lượng của cháu nó làm cho cháu nó không thể nào mà có thể mà mập và khỏe <laughs> lên được mặc dù đi khám đấy bác sĩ có khám ra bệnh gì đâu dạ không biết là ruột nó bị tắc hay là <laughs> nó bị ngắn thực quản hay là gì mổ <laughs> nội soi rồi mổ phanh ấy là không tìm thấy mà mà cái, cái phương tiện khoa học bây giờ là thầy nghĩ là sư phụ nghĩ là khá là tối tân đấy mà không thấy được tại vì ở đây sư phụ nói thế này thường đã đến với chùa mình ấy, là hầu như những cái bệnh mà hầu như bệnh viện giả về đấy em mọi người biết cái trường hợp của cháu lê trung tuấn thế là bệnh viện giả về đấy cháu mà mà có cái mũi to như thế này, này thành biến thành ờ, mặt ờ, giống như là mặt mặt ngựa đấy khủng khiếp đấy, là bệnh viện ra ve đấy. đấy thế thì hết hết cái cái phương tiện về khoa học rồi mọi người mới tìm đến cái tâm linh mới tìm đến cái cửa Phật ừ. thế và đương nhiên ấy thì ở đây thì sư phụ nói rằng là không phải cái nào đến với Phật cũng chuyển hóa được hết tại vì nhà Phật thì có chia ra có cái loại gọi là định nghiệp và cái loại bất định nghiệp cái nào là định nghiệp là khó có thể chuyển được trong kiếp này khó có thể chuyển được hoàn toàn thế còn bất định nghiệp thì có thể chuyển được nhé bất định nghiệp thì có thể chuyển được nếu mà gia đình người đó lại có đức tin và tinh tấn thực hành pháp thực hành đúng lời đúng phương pháp thì có thể chuyển được ạ đấy thế thì ở đây sư phụ tin là gia đình nhà chú ngọ rất là là người mà cũng có tín tâm yeah với Tam Bảo thế rồi là một lòng thương con cứu cứu con muốn con được sống nghe không? cho nên là đã tụng kinh tu tập làm theo hướng dẫn của các thầy để và từ đó giúp cho cháu giải được cái oan gia trái chủ nó không tác động vào cháu nữa à, cái thế giới tâm linh đấy nó không tác động vào nữa cho nên nó đã giúp cho cháu dần dần chuyển hóa và được đến như ngày hôm nay thì sư phụ nghĩ đấy là một cái điều rất là đáng mừng thế nhưng mà gia đình vẫn cứ phải tiếp tục tu tập ta không có buông bỏ dạ cháu con dạ. dạ ừ. cho cháu con bạch sư phụ ừ. thì ờ, trong cái quá trình thì cháu được bệnh viện đưa về ừ. gọi là cho về cho thì về. nói thật ra là trong cái giai đoạn đó ừ. thì kể cả bác sĩ cũng không nghĩ rằng là con của con được về luôn ừ. Ừ. được về ở nhà luôn tự dưng trong lúc cháu đang yếu ớt như vậy ừ. mà lại ừ, về thì gọi là về thì người ta cho là bệnh viện nhi trung ương thôi cả tầm tạm tầm tạm tầm tạm lại về nhưng về được người ta chỉ có hẹn 10 ngày ừ. lại quay lại bệnh viện ừ. thì trong lúc về thì vào tháng 12 của năm 2018 thì từ những cháu cái lúc đó cái cơ địa cháu yếu ừ. thì lại sinh ra cái phát sinh thêm cái bình sỏi thận ừ. thì vào tháng 12 đó gần gần tết rồi thì con của con tự dưng là cái hôm đó nó không tiểu tiểu tiền được ừ. bùng căng lên thì gia đình con cũng đeo lên bình ờ, gọi là cái bình viện tư khám thì họ cũng không thấy sỏi thì họ cũng không nói là nguyên nhân như thế nào gia đình con cùng trình bày là cái cháu trước đây là có bị sỏi cây này là do cơ cơ địa yếu là ăn bị cái sự ứ động như vậy thì sau đó là con cùng bồng cháu về thì cái anh bác sĩ nói là cháu không đi ngoài được thì thôi thì con cho cháu một cái viên thụt tháo thì về giường của con thì nằm trong buồng còn mấy mẹ con thì hắn nằm bên ngoài cái dân thò thì con là bên thò bên buồng ừ. thì cách chắc là trong ngoài 3 mét một con đêm hôm đó con về con niệm phật để phật gia hộ cho cháu được cái thông thông, thông tiếu dạ mà cái mùa thì mùa đông mà hôm đó trời rất là lạnh mà cháu thì đóng bím mặc quần đắp chân mà tự dưng con nằm cách cháu trong ngoài 3 mét mà con niệm phật mà con cảm nhận trong cái giấc ngủ mơ màng của con mà con phát hiện được cái cháu tiểu tiền được mà chồng con bạch sư phù là con nghe cái ru ro nhưng mà mẹ của cháu nằm cạnh bên lại không nghe gì vì bởi vì con bạch sư phụ là ờ, đại tăng là không nghe là đúng bởi vì cháu thì bé của trong ngoài ba cân thôi ừ. mà được đóng bìm rồi thì đứng trời mùa đông đứng phải đắp chăn nữa thì không nghe được cái tiếng đó được nhưng con được những người bảo mỏng ấy ừ. là con phát hiện là con kêu dạ con kêu ờ, mẹ mẹ em giống như thằng cu con hằn tiểu được rồi phải ừ. vợ đến khi sợ bảo ô mừng hề tiểu ra đầy rồi thì đó là cùng một cái hy hữu thì gia đình chúng gia đình con thì cũng được nhờ anh tam bảo hội sư phụ ừ. thì cũng gia đình con cùng về chùa Bảo Vàng cùng thỉnh oan gia tại chủ cho cháu được hai lần ừ. cũng đủ duyên như vậy đó chùa mình vẫn còn thỉnh oan gia dạ, chủ, năm 2018 vào tháng 8 là con vẫn về thỉnh oan gia tại chủ một lần yeah, thì sang à, đến 2019 mới dạ, bị sang à, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2019 con về sẽ cùng thỉnh được lần cuối cùng ừ tức là cháu cũng được duyên được về chùa Thỉnh Quan Gia Giái chùa hai lần sau đó là sự kiện báo chí nổ ra là chùa mình phải dừng hết rồi con cũng thiệt thòi ừ. đấy, cũng hơi thiệt thòi đúng không ờ, trong cái việc này thì con cũng xin bạch sư phụ và đại tăng này có hướng dẫn theo cho con thì theo con nghĩ là thì một người phật tử mà về chùa chỉ có lễ bái với sám hối thì con nghĩ rằng cái hồi tù mà được cái chuyển hóa là cũng khó cho nên là trong quá trình gia đình con kể cả chị con với trong gia đình về chùa có việc gì các con cũng làm làm để hỗ trì tam bảo để để cho được các cái hồi tù công đức để để cho gia đình con được đủ duyên để, để cho cháu được khỏi bệnh thì cũng được ừ, các con về chùa làm công quả làm phước đấy gọi là bòn phước thế nhưng hồi ấy thì à, báo chí người ta có hiểu đâu <laughs> người ta lại bảo sư phụ bóc lột các <laughs> con dạ. <laughs> mình về mình làm phước người ta lại bảo cái các à, con còn muốn làm phước để là bù đắp những cái chẳng hạn như cái nhiều cái kiếp trước thì cả con không biết gì về tam bảo về chức tăng cho nên là cái, truyền thông trên mạng họ không hiểu họ không hiểu về thế giới tâm linh con ạ họ không biết thế nào là tâm linh họ cứ lẫn lộn giữa tâm linh với mê tín đấy như gia đình con là trải nghiệm cả con là thiệt thòi những cái sự ờ, sự thực vào ở đây ở đây thì sư phụ nói thế này đối với phật giáo chúng ta cái đức tin nó rất là quan trọng ừ, khi đức tin mà nó đủ mạnh rồi với cái sự tinh tấn thực hành những lời phật dạy nó giúp cho ta tăng trưởng cái phước báu lên nó hóa giải được những cái oán kết những cái nghiệp chướng con ạ dạ. nó rất là tốt nhé thế thì hôm nay thì à, tất cả đại chúng ở đây á, à, cũng được nghe câu chuyện của gia đình nhà à, chú ngọ nghe về trường hợp um, cháu ở ờ, trong cái tình trạng rất là nguy kịch bác sĩ nói là chỉ còn một phần trăm sự sống thôi thế nhưng mà rồi với lòng tin với đức tin và tam bảo và cái sự thực hành pháp đúng dưới sự hướng dẫn của chư tăng thì gia đình chú đã đến bây giờ là cháu đã được tương đối khỏe mạnh và đấy là niềm vui của cả gia đình có hả khi bệnh viện đó coi như là gần như trả về rồi thì đấy thì mình bây giờ mình uh, có thể có người ta nói cũng có khi lại là ăn may nhưng mà chắc là với chúng ta chúng ta tin chắc điều đó không thể gọi là ăn may được wow. Ừ, vì có quá nhiều trường hợp không thể may với với nhiều trường hợp như thế được mà đây là toàn từ những gia đình hoàn toàn mà với cái lòng tin tam bảo với sự thành tâm tu tập người ta được chuyển hóa đó cái đó là cái sự thật đấy thì thôi thì uh, sư phụ cũng chúc mừng nhà con nhé chúc mừng tất cả các phật tử nghe không người đó có nhân có duyên À, để mà hôm nay về tu rồi lại lên đây cảm ơn à, Tam Bảo, tạ ơn Tam Bảo, tạ ơn Sư Phụ và Đại Tăng nhé. Thì Sư Phụ chúc cho gia đình tiếp tục à, có đầy đủ tín tâm với Tam Bảo và tinh tấn tu học Phật nhé, để cho mình được lợi ích lâu dài nha. Cũng con xin tri ân công đức Sư Phụ Đại Tăng.